chào các bạn hôm nay mình mới ờ, đi chợ về mình có mua ờ, mực hôm nay mình sẽ làm cái thử thách là mực ờ, sốt lại ớt à, làm là mực nướng ớt siêu cay nha các bạn đây đây là hai con mực mình làm sẵn rồi nha chứ giờ đầu giờ chiều mà làm thì nó khá là lâu luôn nha mình đã rửa sạch mình có ghim mấy cây tre này để nó nướng lúc lúc mà nướng là nó sẽ không có bị cong lại nha các bạn ớt thì mình cũng rửa rồi luôn nha giờ mình sẽ đi cắt nha với hôm nay cuối tuần là mình có tiễn được một cameraman luôn các bạn nhà quay đỡ phải là chỉnh à, chỉnh máy quay nữa lại cắt phụ đi cameraman <laughs> lại cắt phụ đó nè cắt xong rồi nha bạn giờ mình chọn thêm là nước uh, sốt uh, nướng nha Chọn này phải bao tay nha chứ không là tối nay là khỏi ngủ rồi lỡ mà vô mắt một cái là ờ, chai xé luôn rồi giờ mình nhóm than các bạn mình lấy cái còn mình nhóm than cho nó nhanh nha nhóm than này nó hơi lâu luôn còn để xích dưới nha để trên là than không có chín ghê quá than trái rồi các bạn giờ mình bắt đầu mình nướng nha à, nóng quá hột ớt không đó sao ăn rồi chế ớt luôn nha ớt này mình lấy xuống nha bạn để lấy xuống than á cái nó nồng lên dữ lắm mình cho nó thấm vô à, cái thịt con mực á mình đang quay thì bị uh, tắt mic nha bạn bị tắt mic nó à, máy nóng cho nên nó bị reset máy luôn các bạn thông cảm nha à, giờ mới mang vô mình nha. rồi giờ mình thưởng thức nha các bạn đây mực này nha này là ớt là mình phải à, gạt ra hết nha các bạn chứ mà cái hộp ớt á cái hộp ớt là mình gạt ra hết nha chứ mà mình để thì à, ăn nó không có được tốt nha quá wow, hột ớt quá trời ớt này quá trời ớt luôn quá trời hộp ớt luôn rồi để mình cắt cái nha mình lấy mấy cái thanh tre, tre này cái đồ nướng này ra mình chấm với muối tiêu chanh à, muối tiêu chanh các bạn ừ. ngon ghê luôn á chỉ nghe toàn cái mùi à, cay không các bạn ớt cay không ngoài ra là không nghe được gì hết nha không nghe được cái mùi của nước sốt mà ướp à, đồ nướng á không nghe luôn những ngọn món mùi cay thôi yeah. mời các bạn nha một ớt nhiều quá có mình rút kinh nghiệm mình không mua ớt này nữa ngọt quá trời luôn Mm. gài ghê luôn á Đẹp quá Ừ, chảy nước mắt không mà video hôm nay thì mình làm cái clip này để à, giải trí một tí thôi nha thử thách thử coi à, mức độ mình ăn cay hôm nay như thế nào nhưng mà chắc là giờ vượt qua cũng không cũng không nổi luôn bạn thì à, video mình xin kết thúc nha à, các bạn hãy like cho mình một like và một comment bên dưới và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ những cái video tiếp theo của mình nha các bạn xin chào các bạn nha